sao bỗng dưng em quá hững hờ lòng anh hoang mang khi thấy em lạnh lùng thẫn thờ tình người khi ngu ngơ điên dại mà chẳng ai hay biết yêu đã bao lâu sao bỗng xa nhau bởi vì đâu đôi ta như gió lặng du khắp bên bờ ngày ngày qua bên nhau chúng ta xây ngàn ước mơ cuộc đời bao đa đoan cuốn sổ chuyện tình yêu đôi lứa nay bỗng chia tay chưa dứt mê say hỡi em dù ngày mai vỡ tan cuộc tình anh vẫn ghi trong tim mình tình yêu khi nào đẹp xinh anh xin gom hết từng nỗi đớn đau sâu sầu những ân tình mê say đồng thắm ta đã trao nhau phút giây này tràn dâng nỗi đau chia lìa em sẽ đi không quay về để con tim anh sầu mê sao ta không biết tình yêu cũng như mây trời trôi đi rồi tan vỡ chia rời còn về cuộc tình đôi ta như gió lặng dù khắp bên bờ ngày ngày qua bên nhau chúng ta xây ngàn ước mơ cuộc đời bao đa đoan cuốn sổ chuyện tình yêu đôi lứa nay bỗng chia anh vẫn ghi trong tim mình tình yêu khi nào đẹp xinh anh xin gom hết từng nỗi đớn đau sâu những ân tình mê say đồng thắm ta đã trao nhau phút giây này tràn dâng nỗi đau chia lìa em sẽ đi không quay về để con tim anh sầu mê sao ta không biết tình yêu cũng như mây trời trôi đi rồi tan vỡ chia rời còn vết thương đau một đời phút giây này tràn dâng nỗi đau chia lìa em sẽ đi không quay về để con tim anh sầu mê tan vỡ chia rời còn vết thương đau một đời hứa